công việc uh, mỗi ngày là như thế này quấn hàng cho khách đây là motor giảm tốc motor giảm tốc theo nhu cầu về nguồn điện về tốc độ về tính năng về công suất càng to càng khỏe chạy càng chậm thì càng khỏe ứng dụng rất là nhiều trong các lĩnh vực từ quay gà cho đến quay vịt đây là mình đang test quay thử một con motor để mình thấy được motor giảm tốc là gì à, con này đang chạy tốc độ là 30 vòng trên một phút dùng để quay quay heo còn đây là cái hộp chỉnh tốc độ nếu như mình muốn cho nó chạy trong phạm vi nhanh nhanh chậm chậm gì đó trong phạm vi 30 vòng chạy xuống thì gắn cái hộp chỉnh này thêm để mình chỉnh được cái tốc độ của nó nếu mình thấy nó nhanh quá thì mình chậm nó chỉnh chậm nó lại 5 vòng một phút cũng được hoặc muốn đặt cái con motor tốc độ 100 200 vòng thì mình sẽ soạn theo nhu cầu có thể là gắn thêm remote điều khiển từ xa vân vân có thể chế làm cái tời thay cho tay kéo xích có thể làm máy nghiền